xin mến chào quý vị và các bạn thì uh, chào mừng quý vị và các bạn đến với lại cái video mới nhất ngày hôm nay Đó, thì hôm nay là cũng uh, tranh thủ ngày uh, cuối tuần em uh, quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái miếng đất nền ha ở khu dân cư Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương thì uh, cũng nhân cái video này thì cũng xin thông báo cho quý vị và các bạn nếu mà quý vị và các bạn chúng ta có nhu cầu ờ, bán đất thì có thể liên hệ em và cái số điện thoại và số Zalo em để ở cái phần mô tả quý vị bấm vào bên dưới thì có thể liên lạc em em sẽ hỗ trợ quay cho quý vị và các bạn ha thì ờ, trước mặt chúng ta là cái con đường DT 741 ở đây là em đứng ở trong cái khu dân cư rồi nha con đường DT 741 và quẹo phải là chúng ta sẽ ra ngã tư Bến Trám và có đầy đủ các tiện ích luôn nha phía bên này là trường học mầm non rồi trường tiểu học đây là cái chỗ ờ, cây xanh đây là cái con đường đôi nha quý vị con đường đôi thì ờ, em sẽ dắt cho quý vị và các bạn vào trong ờ, tận cái miếng đất luôn nha miếng đất của chúng ta là có diện tích ngang là 10 mét và chiều dài vào là 21 mét và tổng diện tích là 210 mét vuông đây thì ở đây là cái à, cơ sở hạ tầng nha quý vị thì vị trí của cái miếng à, đất này á, là cách đường DT 741 là khoảng tầm 100 à, mét nha quý vị đây ở trong này thì cơ sở hạ tầng người ta đã làm hết rồi đường nhựa này, rồi điện đèn đường cáp viễn thông rồi đầy đủ như quý vị thì uh, em sẽ dắt cho quý vị và các bạn chúng ta đi vào trong tận cái miếng đất để cho quý vị và các bạn chúng ta tiện uh, theo dõi thì ờ, xung quanh này thì người ta đã xây nhà ở rất là đông rồi nha thì à, do em vừa cầm máy mới lại vừa chạy xe nó cũng hơi rung lắc nên mong à, quý vị và các bạn à, hết sức thông cảm ha thì giá của cái miếng đất này là chưa tới 6 triệu một mét vuông nha quý vị chưa tới 6 triệu vị trí này thì chúng ta đi ra ủy ban rồi chợ bách hóa xanh thì trong tầm khoảng à, hơn 100 mét thôi nha hơn 100 mét ủy ban thì khoảng 5 600 mét Đó. bây giờ đi thẳng xuống phía trước là đã tới cái miếng đất của chúng ta rồi đó quý vị thấy hai bên người ta đang xây dựng cũng như là đã xây dựng rất là nhiều Và đây là cái à, vị trí của miếng đất chúng ta ha. Nó có bề ngang là 10 m và chiều dài vào 21 m. Tổng diện tích là 210 m vuông và là phun thổ cư luôn nha quý vị, phun thổ cư. Ở đây thì chúng ta xây nhà ở biệt thự rất là đẹp luôn. Cái à, quy hoạch khu dân cư này phía trước mặt đó, của chúng ta cách đây một dãy đó là khu vực quy hoạch chợ và siêu thị nha quý vị phía trước và chúng ta đi ra đường DT741 quẹo phải thì sẽ ra chỗ chợ Bách Hóa Xanh khoảng tầm hơn 100 mét báo luôn cho quý vị về ra cái miếng vị trí của cái miếng đất này á, là cách uh, thành phố mới Bình Dương khoảng tầm 30 cây và cách Sài Gòn khoảng tầm 55 cây nha quý vị cơ sở hạ tầng đầy đủ tí nữa em sẽ chạy ra cái đường DT741 cho quý vị và các bạn xem báo cho quý vị giá của cái miếng đất này thì là chưa tới một chưa tới 6 triệu một mét vuông nha tổng miếng dị giá của miếng đất là 1 tỷ 2 còn thương lượng nha 1 tỷ 2 còn thương lượng Quý vị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ vào số điện thoại em để ở phần mô tả nha. Em sẽ chạy quay xung quanh cho quý vị xem. Đó, đây là chúng ta sẽ đi ra đường DT741 này. Thì à, cái cái vị trí của cái miếng đất chúng ta là bên này bên tay trái quý vị đây á. Đó là nhà ở nhà dạ, ở còn phía bên tay phải này là người ta sẽ à, trồng cây xanh nha quý vị nên chúng ta có những cái khoảng không gian rất là thoáng đãng và mát mẻ bây giờ thì em đã chạy ra đường DT741 nha phía trước mặt của chúng ta đó là sẽ là ngã tư Bến Trám nha quý vị ngã tư Bến Trám mà chúng ta thấy cái bách hóa xanh á chợ bên tay trái đi vào là chợ còn trước mặt chúng ta là bách hóa xanh rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo xin cảm ơn